Xin chào anh Joe Siêu Siêu nhé. Ô xin chào những người anh em Hải Phòng nhé. Tôi biết bạn định hỏi tôi gì mà. Tôi đoán nhé đó là trận cầu tâm điểm V-League giữa Hà Nội và Hải Phòng tại Lạch Chay 2 phải không? Thật sự mà nói không phải là tâm điểm đâu mà là siêu kinh điển đó. Một trận cầu mà huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm của các bạn quay trở lại mái nhà xưa. Với biết bao kỷ niệm mà kỷ niệm là thứ luôn làm ta nhung nhớ giống như quất lâm của Nam Định vậy giờ chỉ còn là kỷ niệm. Về trận cầu kỷ niệm này với cá nhân tôi nhận định Hải Phòng sẽ giành chiến thắng 1-0 trước đội bóng thủ đô. Về thông tin cá nhân tôi muốn rời Manchester United để đầu quân cho Hải Phòng là chính xác đó. Vì tại lạch chay cổ động viên của các bạn thật tuyệt vời. Xin chào người anh em Messi nhé. Bạn nhận định thế nào về trận cầu tâm điểm vòng 6 V-League giữa Hà Nội với Hải Phòng vào ngày Chủ nhật này? Một trận cầu rất đáng để chờ đợi trong những ngày hè nóng bức. Một trận cầu mà Hải Phòng với tâm thế khác, các bạn đang dẫn đầu bảng xếp hạng, khán giả thì luôn hát bài. quả là tia vời với không khí này. Các bạn có những cổ động viên tuyệt vời máu lửa. Anh đánh giá thế nào về Hải Phòng năm nay? Về lối chơi và chất lượng cầu thủ trong đội hình mà huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm xây dựng. Ô đội hình quá chất lượng đó, lối đá Titi Kaka mà tôi vẫn hằng đêm thương nhớ đó. Đội hình của các bạn có thể đá cả C1 châu Âu đó. Nếu được lựa chọn thi đấu tại thời điểm hiện tại thì anh lựa chọn thi đấu cho câu lạc bộ nào? Tất nhiên là câu lạc bộ Hải Phòng rồi, ông lại hỏi đùa tôi à? Bạn dự đoán thế nào về kết quả trận đấu? Ít nhất là hai trái nghiêng về đội bóng đất càng.